à, mình tiếp tục với bài 6 nha các bạn bài 6 mình sẽ luyện nhóm chữ hoa là a n m à, đầu tiên mình sẽ viết âm A trước à, âm A chữ hoa thì độ cao của mỗi chữ là hai ô ly rưỡi thì âm A mình sẽ bắt đầu ở vị trí này mình sẽ chấm các điểm để chữ A đi qua cho các bạn xem trước à, rồi mình sẽ viết sao nha à, qua đây là chính giữa của lần kẻ thứ hai này à, mình sẽ qua đây là hai ri rưỡi một hai đây là nửa ô ly hai ri rưỡi à mình sẽ viết thế này từ đây mình sẽ cong một nét giống như nét cong hở của âm, âm cờ đó bạn mình sẽ đưa lên mình sẽ lượn qua rồi nét này mình sẽ thẳng xuống à, điểm dừng bút cũng là 1 phần hai ô ly nha bạn rồi từ ô ly thứ hai này mình sẽ đánh một dấu ngã rồi đó là chữ a à, rồi đến n n thì điểm bắt đầu mình sẽ xác định điểm bắt đầu là ở chính giữa này và gần bằng kẻ đứng mình sẽ chấm một điểm và chữ n à, đi qua đây là trên đây là chính giữa ô ly nhé bạn rồi lượng một nét xuống đây là gần là kẻ đứng ở đây mình chấm gần sát đây chút xíu rồi nó sẽ đi qua ở trên đây nó là gần là kẻ đứng bên đây à, chấm một điểm ở vị trí này à, mình sẽ cong cao lên là thêm nửa ly nữa và nó sẽ trở về đây à, mình sẽ viết nha rồi mình sẽ lượng một nét xuống đây rồi mình đưa lên mình sẽ cong vào đây rồi, đó là chữ n à, đến m à, m cũng bắt đầu giống như n chỉ khác nhau một chút xíu thôi là mình sẽ chấm các điểm đi qua trước nha rồi lên đây là ngay chính giữa à, thì các bạn sẽ kéo thẳng xuống ngay đây ngay chính giữa đây à, mình không cần xích qua đây mình ngay chính giữa đây rồi mình trở lên đây là ngay chính giữa đi này và trở xuống đây được kiểu em à các bạn lưu ý đối với cái nét sổ xuống lượng xuống vậy nè nếu mà mình không quen lượng á thì mình vẫn có thể viết thẳng các bạn à, mình vẫn có thể viết thẳng như thế này à, mình chỉ cần kéo thẳng từ đây xuống đây thôi rồi sau đó mình lượng trở lên lại à, thì mình nhìn chữ N của mình vẫn đẹp à, rồi sau đó dần dần quen rồi thì mình hỏi lượng cũng được rồi với ba chữ ANM à, thì ở trang số 9 của mình à, các bạn luyện thêm à, những câu như là ăn vóc học hay à, nét chữ nết người à, muốn giỏi phải học à, các bạn hoàn thành trang số 9 nha à, xin chào các bạn